Đây, các bạn có thể vào nhìn thấy ngôi nhà trước mặt ngôi nhà này rất rộng đây. bên ngoài kia chính là đường hai ô tô chồng nhau à, ngôi nhà bên ngoài thì đều là của tôi ốc vạch hết các bạn có nhìn thấy đây, cửa rất là thoáng và có một loại à, lớp cửa sắt à, sắt hộp trong là cửa nhựa lại thép và bây giờ tôi sẽ đưa các bạn vào bên trong ngôi nhà đấy các bạn nhìn thấy tầng 1 thì à, toàn bộ không gian thì là phòng bếp và phòng ăn chỗ để xe đây thì các bạn sẽ đi vào phòng bếp về phần bếp thì, bếp thì bọn tôi có tủ bếp tủ bếp thì đều là gỗ sôi nga bàn bếp thì là đá đen granite còn về phần à, bồn cầu à, bồn à, rửa thì sẽ là, là inox 304 hàng nhập khẩu đây các bạn có thể vào ra từ bên trong ra phòng ăn phòng bếp và chỗ để xe rất là rộng đây là nhà vệ sinh phụ của tầng là một thì có bồn cầu và xịt và bên trong thì sẽ là nhà máy bơm đây tiếp theo đây chúng ta sẽ lên tầng 2 của ngôi nhà đây, các bạn nhìn cầu thang lên cầu thang thì đều là tất cả đều làm từ đá granite và tay vị thì là tay gỗ trò này các bạn nhìn thấy trên này thì chúng tôi thiết kế ờ, tầng lệch làm phòng khách đây các bạn quan sát rất rộng hiện tại thì chúng tôi ờ, vừa hoàn thiện xong chưa nó dọn nên là nó còn chưa được sạch sẽ các bạn nhìn này đây chúng ta nhìn từ trên xuống từ tầng 2 có thể nhìn xuống tầng 1 và tiếp theo của tầng 2 bên này chúng ta sẽ là nhà vệ sinh đầy đủ thiết bị vệ sinh bồn cầu bồn rửa sen vòi và đầu chờ của bình nóng lạnh rồi bên này sẽ là một phòng ngủ cũng tương đối rộng không thiếu đèn đây chất trần phòng thì tất cả các phòng thì phòng nào cũng có cửa sổ kể cả hành lang không thiếu gì và tiếp theo đây à, tôi sẽ đưa các bạn đi trên tầng tư của ngôi nhà tầng 4 tầng 4 thì cũng chia hai phòng ngủ thôi một phòng ngủ sau cũng tương đối là rộng rãi cũng có cửa sổ và bên này hành lang đi và một phòng vệ sinh cũng bao gồm thiết bị như vậy và bên này là một phòng ngủ cũng rộng rãi thoáng mát chúng ta còn nhìn thấy và tiếp theo đây là các bạn sẽ lên trên tầng 4 ngôi nhà trên tầng 4 ngôi nhà thì ờ, bao gồm hai phần một bên là phòng ờ, thờ này phòng thờ ra phía trước và chỗ đặt máy giặt và bên ngoài này sẽ là sân phơi chúng ta sẽ sang phòng thờ trước phòng thờ bên này thì cũng tương đối rộng rãi và thoáng như các phòng ngủ dưới thôi đây chúng ta có thể nhìn thấy đây là sân phơi sân kho này đặt máy giặt này đây là còn hàng thoáng và bên này sân phơi xung quanh thì dân đúc dân ờ, cư ở rất là đông đúc rồi còn duy nhất một căn này thôi các bạn nhé Đấy, các bạn à, cần thêm chi tiết gì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của tôi và cảm ơn các bạn đã quan tâm à, kênh và video xin chào và hẹn gặp lại